Wait, wait. Hello, hello. Xin chào mà. Hello. Hello, hello. Hello. À, Việt Nam số 1 Việt Nam đây. À? Nghe giọng biết luôn. đấy tao tao lột lột lợn xoay rồi sorry sorry sorry ờ, sao bắn lẫn nhau ấy má Thính 295 Thính 295 Quá xa được không nhật có giáp hai tôi có tôi lấy mua hai thì ले लो ले लो Média.